Nhân sinh cuộc đời. Mỉm cười có thể thay đổi được cuộc sống của bạn. William Stan đã kết hôn được 18 năm. Trong cả quãng thời gian này, từ lúc sáng dậy đến khi đi làm anh rất ít khi mỉm cười hoặc là nói gì với vợ. Anh luôn cảm thấy mình là một người buồn chán nhất Broadway. Sau này, trong khi tham dự khóa tập huấn ngắn hạn thì anh được yêu cầu cần phải mỉm cười và phát biểu kinh nghiệm của mình. Anh đã thử mỉm cười một tuần xem sao. Bây giờ khi đi làm anh luôn mỉm cười với người trực thang máy và nói câu, xin chào buổi sáng, chào cán bộ thường trực bằng nụ cười mỉm, mỉm cười với cô bán vé xe bus, mỉm cười khi giao dịch mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm như vậy. Anh nhanh chóng nhận ra ai cũng mỉm cười đáp lại mình. Anh vô cùng vui vẻ đối xử với những người hay than vãn. Một mặt anh lắng nghe họ than vãn, mặt khác thì mỉm cười vui vẻ và như vậy vấn đề nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Anh nhận ra rằng mỉm cười đã đem đến cho mình thêm rất nhiều thu nhập, hàng ngày đem đến cho mình rất nhiều tiền. Phòng anh chỉ có hai người, anh và một chàng thanh niên trẻ trung, đó là một chàng trai được nhiều người quý mến. Anh đã kể cho chàng trai biết mình đã có được những gì từ khi biết mỉm cười, đồng thời anh cũng nói rằng anh rất vui vì những gì mình đã có được ấy. Bạn có biết chàng trai nói gì không? Chàng trai đã nói rằng, thoạt đầu ở chung phòng làm việc với anh, em cho rằng anh là người hay buồn bực, nhưng đến giờ em nghĩ rằng khi anh mỉm cười trong anh thật hiền lành. Nụ cười của bạn chính là đại diện cho ý nghĩ tốt đẹp của mình, nụ cười của bạn sẽ soi sáng những người nhìn thấy nó. Nụ cười của bạn giống như mặt trời xuyên qua mây đen đối với những người suốt ngày nhăn nhó, mặt mày buồn bã, chẳng buồn quan tâm đến ai. Nụ cười sẽ giúp hóa giải áp lực của cấp trên, khách hàng, thầy cô giáo, bố mẹ và con cái. Giúp cho mọi người hiểu được rằng tất cả đều có hy vọng và thế giới này luôn tràn đầy niềm vui. Triết lý nhân sinh, mỗi người trên thế giới này đều theo đuổi hạnh phúc, có một biện pháp đáng tin cậy để có được hạnh phúc là kiểm soát được những suy nghĩ của mình. Hạnh phúc không phải là dựa vào tình trạng bên ngoài mà là dựa vào tình trạng bên trong. Cần nhớ rằng, mỉm cười có thể thay đổi được cuộc sống của bạn nếu bạn không thích mỉm cười thì làm sao nhỉ vậy thì cần phải ép mình mỉm cười vậy nếu bạn ở một mình thì hãy huyết sáo lẩm bẩm một bản nhạc nào đó những biểu hiện ấy cho thấy bạn đã rất vui vẻ như vậy thì bạn sẽ cảm thấy vui hơn nhiều nhân sinh cuộc đời tiếp theo chuyến xe liên tỉnh cũng có thể nảy sinh được tình hữu nghị vợ chồng tôi trước kia luôn cho rằng không thể thiết lập tình hữu nghị giữa những người không hề quen biết nhau. Bao nhiêu năm qua, sáng nào chúng tôi cũng ngồi xe bus vào trong thành phố với những người không quen biết và cuối cùng đã thay đổi triệt để cách suy nghĩ của chúng tôi. Chuyến xe bus vào trong thành phố luôn xuất phát từ khi mọi người còn chưa tỉnh hẳn ngủ. Dù trời mưa lất phất, gió bão hay là nóng nực thì đều như vậy. Chúng tôi chỉ muốn xe chạy thật nhanh đến nơi mình cần đến, điều này quan trọng hơn nhiều so với việc tìm hiểu những người mình không quen biết. Có một người phụ nữ trung niên lại không nghĩ như vậy. Qua cách ăn mặc của cô thì thấy cuộc sống nghèo túng, tăng tiện. Nhưng ngày nào cô cũng không quên đem cho anh chàng lái xe trẻ tuổi một cốc cà phê nóng bốc khói nghi ngút. Lại còn có một người đàn ông thấp béo nữa chứ. Ngày nào đi vào trong thành phố người đàn ông này cũng mua một tờ báo ngày. Một hôm định bước lên xe thì anh bị ngã vì trượt chân. Mọi người trên xe vội chạy xuống, mỗi người một tay một chân đỡ anh dậy. Lại có người gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu đến chuyển người đi thì có người phát hiện thấy tờ báo ấy rơi trên cái rãnh nước. Anh lái xe liền lái xe đuổi kịp chiếc xe cấp cứu và ném nó vào xe qua cửa sổ. Đến mấy tháng liền chúng tôi thấy vô cùng thất vọng vì không thể kết bạn được với người phụ nữ ít nói ngồi ghế đằng trước. Một tối hai vợ chồng tôi bước vào một quán ăn nhỏ bên đường thì thấy người phụ nữ ấy, đó là một khuôn mặt khắc khổ. Chúng tôi quay sang bà gật đầu thay cho lời chào giống mọi hôm thì thấy khuôn mặt bà bộc lộ tình cảm như gặp người quen biết, cô nói lắp bắp vài câu. Đến lúc ấy chúng tôi mới hiểu là cô ấy bị nói lắp. Cô có một người con trai biểu thiểu năng trí tuệ phải đưa vào viện điều trị sáng nào cũng vào viện thăm con là việc quan trọng nhất của cô trong ngày. Gặp gỡ vô tình trong quán ăn khiến cô ấy thấy rằng chúng ta cùng sang. Sang sẽ tình cảm hữu nghị. Sáng sớm ngày Chủ nhật người phụ nữ trung niên ấy lại lên xe bus. Cô vẫn ngồi vào chiếc ghế mọi hôm, vẫn đi con đường ấy và mang theo cốc cà phê ấy. Chỉ có điều đặt trước mặt anh lái xe không chỉ là cốc cà phê nóng mà chuyến xe bus đã trở thành một gia đình rất thân thiết. Triết lý nhân sinh, rất nhiều người cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ, Thực ra, chỉ cần bạn dũng cảm giơ đôi tay mình ra trước thì đối phương sẽ có những đền đáp nhiệt tình. Nhân sinh cuộc đời tiếp theo. Hãy học cách lắng nghe nếu muốn được mọi người yêu quý. Anh Robert thấy rằng anh Wem là một người đàn ông được rất nhiều người quý mến. Lúc nào anh cũng được mọi người mời mọc đi ăn uống, khiêu vũ. Một tối đến nhà bạn dự tiệc chúc mừng, anh vô tình thấy anh Wem đang ngồi ở góc khuất với một cô gái xinh đẹp. Anh vô cùng tò mò và cứ đứng từ xa quan sát họ. Anh thấy cô gái xinh đẹp ấy nói mãi nói mãi còn anh quen hình như chẳng nói câu nào. Chỉ thấy anh ấy mỉm cười và gật đầu ra chừng rất tâm đắc. Mấy tiếng sau anh thấy họ đứng lên chào vợ chồng chủ nhà ra về. Ngày hôm sau, anh gặp anh quen không kiềm chế được trí tò mò hỏi ngay, tối qua tôi thấy cậu ngồi nói chuyện với cô gái rất xinh đẹp ở nhà anh John. Hình như cô ấy đã bị cậu hớp hồn rồi thì phải. Cậu làm thế nào để cô ấy chú ý đến cậu đấy? Đơn giản thôi, anh em nói, John đã giới thiệu cô gái ấy cho tớ và tớ chỉ nói em có một làn da tuyệt đẹp. Em làm thế nào để giữ được làn da đẹp như vậy trong mùa đông? Em đã đi đâu làm đẹp, Noi hay là Thụy Điển? Em đã đi Noi. Cô ấy nói, phong cảnh ở Noi đẹp như trong tranh. Em có thể nói cho anh biết nó đẹp như thế nào không? Tôi nói. Tất nhiên là được. Cô ấy nói. Thế là chúng tôi đã tìm một góc yên tĩnh và lắng nghe cô ấy nói về Noi gần 2 tiếng đồng hồ. Sáng nay cô ấy đã gọi điện cho tôi và nói rằng cô ấy rất thích ở bên cạnh tôi. Cô ấy cũng nói rằng cô ấy rất muốn gặp lại tôi vì tôi là một người bạn trò chuyện vô cùng thú vị. Nhưng nói thật cả tối hôm ấy tôi có nói gì đâu. Bạn đã nhận ra được bí quyết anh ấy được mọi người yêu quý chưa? Rất đơn giản, anh luôn để cho mọi người tự nói về bản thân họ. Anh luôn nói với mọi người, hãy nói cho tôi biết tất cả. Điều này đủ để kích thích người ta nói về bản thân họ hàng tiếng đồng hồ. Mọi người quý mến anh em là vì anh luôn quan tâm, chú ý đến họ triết lý nhân sinh nếu bạn muốn mọi người đều thích mình thì đừng bao giờ nói về mình mà cần để người ta nói về đam mê sự nghiệp thành công con cái của họ để người ta nói về chính họ và im lặng lắng nghe thì dù bạn có đi đến đâu cũng được mọi người quý mến nhân sinh cuộc đời tiếp theo lời nói cũng vô cùng quan trọng một thợ cắt tóc đồng ý nhận dạy cắt tóc cho một chàng trai trẻ anh học trò sau 3 tháng học cắt tóc thì ngày hôm nay chính thức đứng cắt tóc một mình cho khách anh cắt tóc xong cho người khách đầu tiên thì người khách soi gương liền nói, cậu để tóc cho tôi dài quá. Anh học trò im lặng. Người thợ cắt tóc chính đứng bên mỉm cười giải thích, tóc để dài làm cho anh trông chín chắn hơn, rất hợp với thân phận của anh. Người khách nghe xong tỏ ý hài lòng và vui vẻ ra về. Anh học trò cắt tóc xong cho người khách thứ hai, người khách soi gương liền nói, anh cắt tóc cho tôi ngắn quá. Anh học trò cũng vẫn im lặng. Người thợ cắt tóc chính đứng bên mỉm cười giải thích, Tóc để ngắn như vậy trong anh có vẻ rất phấn chấn, chất phát, thật thà và tạo cảm giác thân thiết với mọi người. Người khách nghe xong tỏ ý hài lòng và vui vẻ ra về. Anh học trò cắt tóc xong cho người khách thứ ba thì khách hàng vừa trả tiền vừa cười nói, cắt lâu quá. Anh học trò cũng vẫn im lặng. Người thợ cắt tóc chính đứng bên mỉm cười giải thích, mất nhiều thời gian cho đầu óc là cần thiết. Có gì phải tiếc đâu. Người khách nghe xong tỏ ý hài lòng và cười lớn ra về. Anh học trò cắt tóc xong cho người khách thứ tư thì khách hàng vừa trả tiền vừa cười nói, động tác nhanh thật đấy, chỉ hơn 20 phút mà đã cắt xong cái đầu. Anh học trò cũng vẫn im lặng. Người thợ cắt tóc chính đứng bên mỉm cười nói luôn, ngày nay, thời gian là tiền bạc, cần phải đánh nhanh thắng nhanh, dành cho anh thời gian và tiền bạc thì anh thấy vui mới phải chứ. Người khách nghe xong tỏ ý hài lòng và cười lớn ra về. Trời tối, nhà nhà đã lên đèn, anh học trò rụt rè hỏi sư phụ, sao lúc nào anh cũng nói giúp cho em? Hình như em làm sai phải không? Người thợ cắt tóc chính mỉm cười đôn hậu và nói, không sai. Việc gì cũng có hai mặt, có đúng có sai, có lỗ có lãi. Anh khuyến khích em trước mặt khách hàng có hai tác dụng. Đối với khách hàng là lấy lòng họ, vì ai cũng thích nghe những lời đường mật, khen ngợi, còn đối với em thì đó là lời nhắn nhủ vạn sự khởi đầu nan. Anh mong rằng sau này em sẽ cắt đẹp hơn. Anh học trò nghe xong rất cảm động từ đó anh chăm chỉ học nghề và ngày qua ngày trình độ anh cắt cũng phát triển lên rất nhiều. Triết lý nhân sinh, bạn không chỉ biết làm mà cũng cần phải biết nói hàng ngày chúng ta làm một việc hết sức nhỏ bé bình thường thì cũng sẽ có được những hiệu quả và đền đáp khác nhau vì trình độ nói chuyện khác nhau nhân sinh cuộc đời tiếp theo chân thành không có nghĩa là nói thật có câu chuyện kể rằng trước kia có một người rất thích nói thật chuyện gì cũng nói y hệt như sự thật vì vậy dù ở nơi đâu thì cũng bị mọi người đuổi đi do đó mà anh ta trở thành người nghèo kiết xác không có chỗ dung thân cuối cùng anh ấy đến một tu viện và mong muốn được nhận ở lại trưởng tu viện đã hỏi rõ nguyên nhân cảm thấy anh ta là người yêu chân lý và tôn trọng những người nói thật nên đã đồng ý cho ở lại tu viện. Trong tu viện có một số súc vật không dùng được nữa nên trưởng tu viện muốn bán đi. Nhưng ông ấy không dám sai những người giúp việc đi bán vì sợ họ sẽ rút bớt tiền. Thế là ông đã giao cho người thật thà đi bán hai con lừa và một con la. Người thật thà khi bán đã nói rất thật với người mua rằng, con lừa đã bị đứt đuôi này rất lười, suốt ngày chỉ ngâm mình trong bùn nhão. Có lần chúng tôi lôi nó ra khỏi đống bùn nên mới bị đứt đuôi đấy. Đầu nó cứng lắm, không chịu đi dù chúng tôi có kéo thế nào cũng kệ. Chúng tôi tức quá cứ giật nên lông nó đã trụi hết. Con lừa này vừa già vừa xấu. Nếu chúng còn làm được việc thì đời nào trưởng tu viện lại bán nó. Kết quả là người mua nghe xong liền đi thẳng. Những lời nói này nhanh chóng lan truyền khắp chợ nên chẳng ai thèm mua những con súc vật ấy. Thế là người thật thà đến tối lại phải lùi những con vật này về tu viện. Trưởng tu viện nghe xong câu chuyện bán hàng của người thật thà liền nổi sung, hét lớn, anh bạn, người ta đã đuổi anh đi là đúng đấy không nên giữ lại người như anh. Tuy tôi rất thích những lời nói thật, nhưng tôi không thích những lời nói thật đi ngược lại với túi tiền của tôi. Vì vậy, anh bạn hãy cút ngay đi. Anh thích đi đâu thì cứ đi đến đó. Như vậy anh chàng thật thà đã bị đuổi khỏi tu viện. Thực ra, cảnh ngộ của người thật thà trong câu chuyện này không phải là ngẫu nhiên, trong cuộc sống hiện thực đôi khi chúng ta cũng gặp những người như vậy. Ngày lễ Noel cả trường tổ chức dạ hội chúc mừng. Thầy giáo vừa chia bánh kẹo vừa nói, các em xem ông già Noel đã đem đến những món quà gì này. Một cô học sinh đã đứng lên nói rất nghiêm túc, thưa thầy, trên thế giới này làm gì có ông già Noel. Thầy giáo tuy rất tức giận nhưng cố nín nhịn nói tránh, những cô bé ngoan mới nhận được bánh kẹo của ông già Noel. Em không thèm bánh kẹo. Cô bé đã trả lời. Thầy giáo vô cùng tức giận và đã phạt cô bé đứng úp mặt vào tường cả buổi. Triết lý nhân sinh, nhiều người trung thực, thẳng thắn luôn thích nói thẳng thắn, thường xuyên khiến mọi người nghĩ rằng quá tài năng bộc lộ rõ ra ngoài nhưng con người ở nơi đâu hay ở địa vị nào thì cũng thích nghe những lời nói hay thích được người khác khen gợi không thích nghe những lời nói làm tổn thương mình làm người có chút sắc sảo cũng có hấp dẫn trong những trường hợp nhất định bạn cần phải bộc lộ sự sắc sảo của mình điều đó rất cần thiết nhưng nếu thể hiện thái quá thì không chỉ làm tổn thương đối phương mà còn làm tổn thương chính bản thân mình nhân sinh cuộc đời tiếp theo hãy dành cho đối phương cơ hội được khóc thoải mái Nước Anh có một cô bé diễn viên ba lê rất nổi tiếng tên là Ailey 12 tuổi. Nhưng thật bất hạnh là do bị ung thư xương nên cô phải phẫu thuật cắt chân. Trước khi phẫu thuật, họ hàng bạn bè cô bé, kể cả những người hâm mộ cô cũng đến thăm non. Người này nói, đừng buồn cô bé, biết đâu lại có kỳ tích xảy ra, cháu vẫn còn có cơ hội đứng lên cơ mà. Người kia lại nói, cháu là một cô bé kiên cường, nhất định phải cầm cự được, các cô sẽ cầu nguyện cho cháu. Cô bé Ailey im lặng và mỉm cười cảm ơn mọi người. Cô bé rất muốn được gặp công nương Diana, những bước nhảy tuyệt đẹp của cô đã từng được công nương khen ngợi là giống như một con thiên nga trong trắng. Cuối cùng thì nhờ mọi người gửi gắm nguyện vọng nên công nương đã dành thời gian đến thăm cô bé. Công nương đã ôm cô bé vào trong lòng nói, con gái ngoan, cô biết cháu rất buồn, cứ khóc thoải mái đi cháu ạ, à, khóc xong rồi nói gì thì nói. Bỗng chốc cô bé khóc như mưa. Từ khi bị bệnh cô đã nghe được rất nhiều lời an ủi, nhưng không có ai nói với cô như vậy. Cô bé thấy rằng những lời nói này mới là lời nói quan tâm và hiểu cô. Nghe nói, công nương Diana sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng không được học hành cao. Công nương thường nói mình dốt như bò, trí thông minh quá kém. Nhưng câu chuyện này chứng tỏ công nương là một người thông minh, có tình thương bao la vô bờ bến. Với tư chất như vậy thì cô là một người rất dịu dàng, hiền từ trong mắt mọi người mà không ai thay thế nổi. Trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, biết nói rất nhiều lời thông minh, nhưng những lời nói thông minh chưa chắc đã quan tâm, chưa chắc đã làm con người ta cảm thấy được an ủi, chưa chắc đã khiến người ta muốn cảm ơn. Thực ra những lời nói này vô cùng đơn giản, nhưng tiếc là những lời nói đơn giản này không phải ai cũng biết nói thế nào. Triết lý nhân sinh, thực tế cho thấy khi người ta gặp khó khăn, trắc trở thì cơ bản chúng ta không giúp được gì, nhiều khi chỉ dựa vào vài câu an ủi đơn giản. Nếu như bạn không tìm được câu nói thích hợp thì hãy cho đối phương cơ hội được khóc thoải mái. Nhân sinh cuộc đời tiếp theo. Không nên quên thân phận của mình. Ellen vừa tốt nghiệp đại học thì xin được vào làm ở một công ty cách nhà khá xa hàng ngày cô phải đi làm từ 7 giờ sáng. Công ty có xe đưa đón nhân viên ở một nơi vào một thời gian cố định. Vào một buổi sáng giá rét, cô thò tay ra tắt chuông đồng hồ báo thức nhưng vẫn còn tiếc nuối chiếc chăn ấm. Giống như hồi còn đi học cô có thể ngủ nướng một chút cũng không hề gì. Cô cố gắng kéo dài thời gian để nhớ lại những năm tháng không phải nhọc nhằn vì cuộc sống. Chính vào buổi sáng hôm đó cô đã dậy muộn hơn mọi khi 5 phút và chỉ có 5 phút này thôi đã khiến cô phải trả giá. Hôm đó, khi cô vội vào lao đến chỗ đợi xe tuyến thì đã là 7 giờ 5 phút. Xe tuyến đã đi rồi. Cô đứng chơi vơi bên đường, cô cảm thấy rất trống rỗng, không có người giúp đỡ và vô cùng khổ sở. Chính lúc cô đang đau khổ, hối hận nhất thì nhìn thấy một chiếc xe con sang trọng đậu ở tòa nhà gần đó. Cô chợt nghĩ ra đã có đồng nghiệp chỉ cho cô biết đó là xe của sếp. Cô nghĩ, đúng là trời không tuyệt đường của con người. Cô vội lao nhanh về chiếc xe con. Sau phút do dự cô mở cửa bước vào ngồi và còn cảm thấy rất đắc ý vì mình thật may mắn. Lái xe cho sếp là một người đàn ông có tuổi rất dễ chịu. Ông nhìn qua kính chiếu hậu rồi quay người nói, cô gái, cô không nên ngồi vào xe. Nhưng cháu thấy hôm nay mình rất may mắn. Cô gái nói như trút được gánh nặng. Khi ấy, sếp sách cặp lao đến và theo thói quen ông mở cửa và ngồi ngay vào ghế. Đến khi vào trong xe rồi ông mới nhận ra là trong xe thừa một người, ông rất ngạc nhiên. Cô vội giải thích, xe tuyến đã đi rồi, em muốn đi nhờ xe của anh. Cô cho rằng đó là một lý do hợp tình hợp lý nên giọng nói cũng tỏ vẻ dễ chịu, tùy tiện. Sếp ngẩn người nhưng hiểu ngay. Ông kiên quyết nói, không được, cô không có tư cách ngồi xe này. Sau đó ông đã ra lệnh, mời cô xuống xe cho. Trong chốc lát cô cũng ngẩn người, vì từ bé đến giờ chưa có ai nghiêm khắc với cô đến như vậy. Cô không nghĩ rằng mình phải có thân phận gì mới được ngồi vào chiếc xe này. Tính tình cô rất xuề xòa nên chỉ nghĩ mình đi làm muộn thì sẽ bị làm sao. Cô rất coi trọng công việc mình làm. Cô thông minh, lanh lợi nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống nên đã nói với sếp, em sẽ đi làm muộn mất. Mong anh giúp em. Đến muộn là việc của cô. Sếp lạnh lùng trả lời. Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía người lái xe nhưng người lái xe im lặng. Nước mắt cô trực trào ra và trong lúc tuyệt vọng và cô im lặng chống đối. Họ ngồi trên xe một lúc và cô không ngờ rằng sếp mở cửa bước ra gọi chiếc taxi đi đến cơ quan. Cô khóc vì sếp đã cảnh tỉnh cho cô biết cuộc đời đâu có thể mãi thuận buồm xuôi gió được. Triết lý nhân sinh, mình mắc sai lầm thì cần phải tìm mọi cách để bù đắp chứ đừng hy vọng gửi gắm vào người khác. Người ta chẳng có lý do và trách nhiệm gì sang sẻ với bạn, quan hệ con người với con người không bình đẳng trong bất cứ lúc nào cũng không được quên thân phận của mình và cũng không được coi thường thân phận của người khác nhân sinh cuộc đời tiếp theo không được hành động trước khi hiểu rõ sự thật câu chuyện xảy ra tại alaska mỹ có một cặp vợ chồng trẻ không may người vợ mất sớm vì đẻ khó nhưng vẫn may là bác sĩ cứu sống được đứa trẻ người chồng vừa đi làm vừa chăm sóc đứa con nên bận như trong chóng anh không tìm được người giúp việc chăm sóc đứa trẻ nên đành phải huấn luyện một con chó con chó vừa biết nghe lời, vừa thông minh, có thể giúp anh trông con. Một hôm, anh có việc phải đi ra ngoài nên giống như mọi người bảo con chó phải trông con mình. Anh đi đến một nơi rất xa nhà nên tối đó không về kịp. Sáng ngày hôm sau anh vội vã về nhà. Chú chó nghe thấy tiếng chủ về liền vui mừng quẩy đuôi ra đón. Nhưng người chủ phát hiện mõm chó đầy máu, anh mở cửa phòng ra thấy toàn là máu và con mình thì không thấy ở trên giường. Anh rùng hết cả mình và nghĩ chắc con chó đã nổi sung và ăn thịt đứa con yêu quý của mình rồi. Trong lúc tức giận anh liền cầm con dao chém chết chú chó con. Trong lúc đau buồn và tức giận đang xen lẫn lộn, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng con khóc và thấy con bò từ dưới gầm giường ra. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh chăm chú nhìn xác con chó thì nhận ra chân chú chó bị ngoạm một miếng lớn, anh đi quanh nhà thì thấy sau nhà có xác một con sói. Hóa ra chú chó đã cứu chủ nhân nhỏ của mình, nhưng lại bị chủ nhân giết chết. Triết lý nhân sinh, chúng ta thường đối xử với đồng loại của mình như vậy đấy, chưa biết rõ trắng đen đã vội vàng tức giận nhưng khi chúng ta hiểu được chân tướng của sự thật thì mới chợt nhận ra là mình hành động không thỏa đáng nhân sinh cuộc đời tiếp theo hãy bảo vệ lòng tự trọng của mình mười năm trước một vị khách đi du lịch ở đảo malai đảo này nằm ở vùng nhiệt đới cây mọc rậm rạp hoa nở quanh năm nên cảnh sắc vô cùng đẹp bên bờ biển sóng dập dềnh bờ cát trắng xóa thổ dân trên đảo có làn da mạnh khỏe vì thường xuyên được tắm ánh nắng mặt trời họ luôn nở nụ cười vui vẻ Phong cảnh tự nhiên đã làm cho vị khách đắm say, ông cứ lưu luyến không rời vì phong tục tập quán thật thà chất phát của những người dân. Ông đã được mở rộng tầm mắt vì vô tình được chứng kiến một trận quyết đấu kỳ lạ. Người quyết đấu là hai chàng trai khỏe mạnh, đẹp trai. Họ nghiêm túc đến địa điểm quyết đấu. Người khách du lịch vô cùng ngạc nhiên vì trong tay những người quyết đấu không có mát cũng không có kiếm mà chỉ có đuôi con công. Thực sự là đuôi con công. Hai người bước vào trận quyết đấu. Họ cầm đuôi con công chọc chọc vào người nhau. Thoạt đầu là những ánh mắt tức giận nhưng rồi dần dần thì thay thế bằng những nụ cười. Trận quyết đấu kết thúc, hai bên đã hóa giải được tức giận, cùng vỗ vai nhau và lần lượt rời khỏi chỗ quyết đấu. Vị khách du lịch hỏi hướng dẫn viên du lịch, đó là cuộc biểu diễn được bố trí chu đáo đúng không nào? Hướng dẫn viên du lịch đã khẳng định, không phải như vậy, đây là phong tục truyền thống của những người dân vùng này. Không biết phong tục ấy có từ bao giờ nhưng đã được lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Người dân nơi đây bị sỉ nhục có thể quyết đấu. Nhưng chỉ có một cách quyết đấu, đó là cách anh vừa nhìn thấy đấy. Thời gian cuộc quyết đấu không bị hạn chế, có thể diễn ra từ sáng đến tối, đến khi nào có tiếng cười mới thôi. Hai chàng trai vừa rồi là tình địch của nhau, họ không chịu nhường nhịn nhau chỉ vì một cô gái, nên đành phải quyết đấu. Người chiến thắng thì vui vẻ, còn người thua thì tâm phục khẩu phục. Quyết đấu như vậy không chỉ giải quyết được những vấn đề khó khăn mà không làm tổn thương lẫn nhau, càng không gây cảnh đầu rơi máu chảy. Vì khách du lịch vô cùng xúc động, Ông không hề nghĩ rằng ở một nơi gần như nguyên thủy này lại tồn tại một trí thông minh tuyệt vời như vậy, đó là cách bảo vệ lòng tự trọng tràn đầy sự hấp dẫn của nghệ thuật. Triết lý nhân sinh, con người ai cũng có lòng tự trọng, ai cũng cần phải bảo vệ lòng tự trọng của mình. Nhưng do áp dụng cách khác nhau nên hiệu quả cũng có sự khác nhau rõ rệt. Bạn sẽ bảo vệ lòng tự trọng của mình một cách nhẹ nhàng hay là quyết chiến đấu một trận sóng mái. Nhưng cái có tác dụng quyết định không phải là vật chất nhiều hay ít, văn hóa cao hay thấp mà là sự lựa chọn của tâm hồn, đó là tấm lòng lương thiện, khoan dung, độ lượng hay là hẹp hòi, ích kỷ.